Hokkaido nằm ngay gần biên giới Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc lực lượng phòng vệ Nhật Bản thử nghiệm hệ thống HIMARS ngày 10 tháng 10 ở gần biên giới Nga là một thách thức đối với công cuộc đảm bảo an ninh khu vực Viễn Đông của nước này. Do đó, Moscow yêu cầu Tokyo chấm dứt ngay lập tức những hành động tương tự nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự đối với Nga. Bộ Ngoại giao nước này cũng khẳng định Nhật Bản đã từng tuyên bố xây dựng bãi tập Yasubesu không phải vì mục đích thử nghiệm các loại vũ khí như trên. Cuộc tập trận giữa Mỹ và Nhật diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 1 với sự tham gia của 150 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản và 40 lính thủy đánh bộ Mỹ. Ngày 10 tháng 10, tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất Nhật Bản, tức là khu Yasubesu, phía đông Hokkaido, hai bên đã bắn thử hệ thống HIMARS là hệ thống tên lửa Mỹ vẫn hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Trước đó, theo một số nguồn tin, Mỹ và đồng minh Nhật Bản đã phải giảm quy mô tập trận này do thiếu đạn. Theo kế hoạch, một phần trong đợt diễn tập nhằm phát triển kỹ năng sử dụng HIMARS liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tuy nhiên, do tình trạng cạn kiệt đạn pháo, hai bên đã hủy bỏ phần này và chỉ sử dụng hệ thống tên lửa đa nòng của Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ các đạn pháo loại này đã không được chuyển đến địa điểm bắn do liên quan đến một số thủ tục cần thiết từ phía Washington. Ngày 11 tháng 10, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có 4 hệ thống HIMARS bên cạnh 16 hệ thống đã cung cấp cho Kiev trước đó. Theo Nhà Trắng, nguy cơ Mỹ và NATO bị lôi kéo vào xung đột Ukraine ngày càng lớn. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết rủi ro nước này và NATO bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rất cao. Rủi ro hiện rất cao, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói ngày 12 tháng 10 khi được hỏi về mức độ rủi ro mà Washington và NATO bị lôi kéo vào xung đột Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những khả năng cần thiết ở chiến trường. Phát biểu trước thêm cuộc họp NATO diễn ra tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine mọi thứ có thể trong suốt mùa đông để giúp Kiev giành lại lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng họ có những thứ cần thiết để đạt hoạt động hiệu quả. Ông nói, Mới đây thì Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã kêu gọi viện trợ thêm hệ thống phòng không hiện đại nhằm đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ngày 12 tháng 10, hơn 50 quốc gia phương Tây là thành viên của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã họp và cam kết sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Kiev, đặc biệt là vũ khí phòng không sau khi Nga triển khai các đợt tấn công tên lửa vào Ukraine gần đây. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nhà Trắng đã rất thận trọng trong việc cung cấp vũ khí rất thương cho Kiev nhưng sau gần 8 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ và đồng minh đã cung cấp cho Ukraine hàng ngàn tên lửa chống tăng hạng nhẹ Javelin và các loại tên lửa phòng không Stinger cùng với nhiều vũ khí mạnh hơn. Đến nay, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chuyển giao số vũ khí trị giá 16,9 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi xung đột Moscow và Kiev bùng phát. Danh sách này bao gồm 16 hệ thống tên lửa HIMARS, hơn 150 khẩu pháo, hàng chục ngàn tên lửa chống tăng và gần 1 triệu quả đạn pháo. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng thương vong, gây hậu quả lâu dài đối với Ukraine. Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin Trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin, điều gây chấn động cho phương Tây thực ra không phải là lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân mà chính là những nhấn mạnh của ông về một trật tự địa, kinh tế mới, Phương Tây có lý do để lo lắng về các thách thức hạt nhân từ phía Nga. Nhưng nếu gạt các mối đe dọa đó sang một bên, phương Tây nên chú ý đến các mục tiêu lớn, nghiêm túc và mang tính chiến lược của Nga. Ý đồ của Tổng thống Putin khi cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân Nhiều nhà bình luận phương Tây cho rằng Tổng thống Putin chắc như thế nào đó nên mới đưa ra cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, xét đi xét lại, Nga đã cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ vì một mục tiêu, đó là ngăn ngừa sự can thiệp của khối quân sự NATO. Học thuyết hạt nhân của Nga bao gồm các điều khoản về sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng phải lưu ý rằng Tổng thống Putin và đội ngũ của mình đã phải nhọc công nhấn mạnh nhiều lần, vũ khí hạt nhân của họ chỉ được đem ra sử dụng khi nhà nước Nga và lãnh thổ Nga gặp nguy hiểm. Cho tới nay, Nga chưa thực hiện nhiều cuộc tấn công leo thang cấp độ thấp nào để giải quyết xung đột với Ukraine, tức là họ chưa tấn công vào các cơ sở trọng yếu như nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Đồng thời, cũng có ít bằng chứng về việc Nga tích cực chuẩn bị cho một đòn tấn công hạt nhân nhằm vào đối phương hoặc đặt lực lượng hạt nhân của mình trong trạng thái báo động cao. Thực ra, Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Nga đều rất thận trọng trong lựa chọn từ ngữ khi nói về kho vũ khí hạt nhân của mình. Họ chưa một lần đe dọa trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân với Ukraine. Trong các trường hợp vừa qua, mục tiêu bị đe dọa luôn là phương Tây nếu phương Tây đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và sự sống còn của nhà nước Nga, thì việc sử dụng hạt nhân là điều có thể xảy ra. Vấn đề ở đây là giới hạn cuộc xung đột ở Ukraine. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng hưởng ứng Nga ở khía cạnh này khi NATO kiềm chế, tránh can thiệp trực diện vào xung đột Ukraine trên thực địa dù khối quân sự này rất mong muốn đánh bại Nga và làm suy yếu Nga về mặt quân sự. Còn Nga đã tỏ ra kiềm chế khi không tấn công hoạt động vận chuyển vũ khí của NATO vào Ukraine dù đây chính là một nguồn viện trợ quan trọng bảo đảm các thành công của Ukraine trên chiến trường. Trong phát biểu gần đây, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi phương tiện cần thiết. Ông không đề cập công khai vũ khí hạt nhân. Điều rõ nhất chỉ là ông đề cập việc Mỹ hủy diệt các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân vào tháng 8 năm 1945, coi hành động đó đã tạo ra tiền lệ. Mỹ sử dụng hai quả bom nguyên tử trên chiến trường Nhật Bản nhằm chấm dứt chiến sự ở mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Do vậy, Ông Putin có thể đang ngụ ý rằng Nga sẽ lựa chọn một chính sách tương tự ở Ukraine. Trong diễn văn của mình gần đây, Tổng thống Putin nói rằng các vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Nhật Bản cũng như việc Mỹ ném bom chiến lược xuống Đức và Nhật Bản là không cần thiết về mặt quân sự mà chỉ được thực hiện với mục đích hăm dọa. Lập luận của Tổng thống Putin ở đây không chỉ là về các mối đe dọa hạt nhân mà nằm trong ý đồ lớn của ông muốn công kích vai trò của phương Tây trong lịch sử thế giới thách thức sự thống trị của phương Tây. Tổng thống Putin đang làm sống dậy nhiều chủ đề mà ông ủng hộ nhiều năm trước đây. Chẳng hạn, hồi năm 2017 ở Munich, ông đã tố cáo các cường quốc phương Tây vi phạm luật quốc tế. Nga đang hướng tới một trật tự thế giới với vai trò đang nổi lên của Trung Quốc hay của các quốc gia nhỏ hơn như Iran. Ông Putin hy vọng sự phẫn nộ trước phương Tây sẽ tiếp nhiên liệu cho việc phát triển một tập hợp các quan hệ quốc tế mới thách trước sự thống trị của phương Tây. Ông Putin cho rằng Nga chấp nhận các cách sống khác nhau và không có ham muốn áp đặt bá quyền văn hóa lên các nước khác. Trái lại, ông lập luận phương Tây làm hù bại, chuyển hóa và tìm cách phá hủy lối sống khác biệt với họ. Do vậy, theo ông, phương Tây tự nhiên trở thành kẻ thù đối với các nền văn hóa Nga Sờ La, Hồi giáo và châu Á, cũng như các đất nước và dân tộc tương ứng với các nền văn hóa đó. Nga bảo vệ các giá trị truyền thống, dựng cao tiêu chuẩn dân chủ thực sự như được định nghĩa trong biên bản ghi nhớ chung của Nga và Trung Quốc, một quan điểm tôn trọng các trung tâm quyền lực khác nhau. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine chỉ bắt đầu sau khi Thế vận hội tổ chức ở Trung Quốc kết thúc. Nếu Nga thành công trong chiến dịch quân sự đặc biệt thì Trung Quốc cũng hưởng lợi nhiều vì lúc đó sẽ có một khối thống nhất gồm Nga, Belarus và Ukraine để đối đầu với Liên minh xuyên Đại Tây Dương, gây chia rẽ, thậm chí phá bỏ liên minh này. Trung Quốc chưa bao giờ tỏ thái độ đối lập với Tổng thống Putin về chiến dịch quân sự tấn công Ukraine. Thậm chí lời kêu gọi trung gian hòa giải của Trung Quốc gần đây còn tương thích với đề xuất hòa bình mà phía Nga đưa ra cho phía Ukraine. Quân đội Trung Quốc gần đây cũng tiếp tục tập trận bên cạnh quân đội Nga. Trong logic đó, không loại trừ khả năng trong khuôn khổ thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Nga và Trung Quốc đã thảo luận các vấn đề như động viên lực lượng, vũ khí hạt nhân và sáp nhập lãnh thổ. Hệ thống kinh tế mới song song với hệ thống Âu Mỹ. Như vậy, cách nhấn mạnh của ông Putin về địa kinh tế có lẽ còn gây bất an cho phương Tây hơn rất nhiều. Phát biểu của ông Putin lên án hệ thống tài chính quốc tế hiện nay cho rằng không thể cứ nuôi sống người dân bằng đồng đô la và đồng euro. Theo ông, Mỹ áp đặt quyền lực của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu. Thương mại Nga-Trung đạt đến mức cao kỷ lục. Các hệ thống vệ tinh của Trung Quốc và Nga đang ngày càng được kết nối với nhau, liên lạc Trung Nga thực sự mạnh mẽ và nhất quán. Trong hội nghị thương đỉnh hồi tháng 9, SCO đã nhất trí gia tăng các đồng tiền quốc gia trong thương mại nội khối, tức là khởi xướng quá trình phi đô la hóa. Khối Bờ Berzik, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có thể trở thành nòng cốt của một hệ thống kinh tế toàn cầu mới có khả năng cạnh tranh với hệ thống do khối Mỹ châu Âu thống trị. Phát biểu của Tổng thống Putin hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, trước hết là thế giới thứ ba. Chính triển vọng kinh tế đó, chứ không phải nguy cơ chiến tranh hạt nhân, là điều khiến phương Tây phải quan ngại và tìm cách chấm dứt xung đột quân sự Ukraine càng sớm càng tốt.